À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện là video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn combo cái bộ xe điện 4 bánh đầy đủ phanh dầu đằng sau hệ thống càng A đằng trước động cơ điện hệ thống dây điện và đèn đóm đèn trước đèn sau xi nhan đầy đủ còi hệ thống hạ nguồn nói chung hệ thống điện là đầy đủ luôn cái bộ này có thể coi là đủ đến 99% à, rồi còn thiếu ác quy với lại sạc nữa thôi à, bộ này thì dùng nhíp 52 à, cm à, các bạn có thể thay thế loại giảm sóc khác cũng được hệ thống treo hay là hệ thống nhíp dài hơn cho nó êm cũng được phanh dầu thì cho bốn bánh hệ thống vô lăng này đèn pha xi nhan này đây giới thiệu các bạn à, chi tiết từng món một nhé thì à, đối với cái bánh xe thì à, bánh này là bánh 135 trên 70 trên 90 trừ 10 vành rất là đẹp và lốp thì sức tải rất là tốt này các bạn này 387 kg trên một bánh này nó tốt hơn rất nhiều lần so với cái bánh 400 trừ 10 400 trừ 10 là 280 kg trên một bánh còn 450 trừ 10 là 290 kg trên một bánh tức là nó thua cái này tới rất là nhiều vì vậy các bạn khi lựa chọn thì uh, mình sẽ đưa cho các bạn cái mẫu bánh này uh, mẫu lốp này nhé nếu như các bạn thích uh, mẫu mẫu lốp 450 trừ 10 thì không thể bằng cái lốp này được về cả chiều rộng và về cả sức tải thì đều thua uh, tuy nhiên thì uh, giá con này thì cũng chỉ uh, bằng ngang với 450 một chút thôi không cao hơn mấy còn 400 trừ 10 rẻ hơn hẳn đấy đồng hồ này đồng hồ thì à, có báo điện công tơ mét đèn pha báo xi nhan rất là đầy đủ đấy hệ thống đèn pha thì à, tích hợp với xi nhan đây là xi nhan này đây là đèn pha này rất là sáng ổ khóa công tắc này vô lăng bản dày này đấy, tay đảo chiều này chân ga này hệ thống càng A này càng A này này càng A không căn chỉnh cái độ khỏe của nó thì cao hơn rất nhiều so với cái càng A của dòng ATV đấy và nó, nó nó tất nhiên là nó sẽ đắt hơn cái à, bộ Mayer này của nó cũng thế này Mayer của nó cái tay kéo này nó rất là dài so với cái dòng Mayer của ATV thì nó ngắn cho nên là lực kéo khi mình đánh vô lăng nó nặng hơn cái vòng bi này của nó cũng tốt hơn rất là nhiều so với bi kia cái độ sức tải của thằng này có thể chịu được khoảng một tấn cũng không vấn đề gì cả à, đây là hệ thống lái hệ thống lái thì à, đầy đủ đối với dòng cáng A thì các bạn phải dùng đến hệ thống lái à, hai đầu đây là bộ phụ kiện chân phanh dầu kèm cả khóa đây cái khóa đây khi các bạn đạp phanh ấy, các bạn kéo cái cần này xuống thì nó tự khóa chống trôi đây là tổng phanh dầu 4 này, bình dầu đôi này đèn pha kèm xi nhan à đèn hậu kèm xi nhan này ở đây là phụ kiện nhíp này Đấy. dây dầu rất là dài dây dầu thì có dây dầu 2m2 thì các bạn làm xe là thoải mái càng A này thì đây là cái càng A dưới này đây là càng A trên này cái càng A là nó rất là khỏe và dày đấy hai vai của nó đều sử dụng loại à, càng A à, protein thà chân đỡ các bạn tự so sánh thì cũng biết bộ này nó sẽ hơn cái bộ ATV rất là nhiều nhíp 5 ná này cầu phanh dầu này cầu phanh dầu thì có loại mét mốt một mét 90 mét mốt các bạn lắp bánh thì thành mét 2 lắp xe lên thì à, ra 1m25 là ok đây là rô tin rằng lái này động cơ thì à, bộ này trang bị động cơ 800W 850 đến 800W giá thành là như nhau thì các bạn là có thể nâng cấp lên 1000 1200 nghìn ba đều à, là tương đối rồi nếu các bạn nâng cấp lên khoảng là rưỡi thì rất là khỏe Đấy, còn không thì mình dùng 800 vừa tiết kiệm điện mà giá thành nó lại thấp. Còi ngân à xin lỗi đây là còi sen còi sen này to như còi à, ô tô luôn đấy bộ này trang bị rất là ok đấy các bạn bánh rất là đẹp nhé bánh này chiều rộng của nó là khoảng 12 13 cm đấy còn à, đường kính của nó là 46 là cũng khá là chuẩn đối với cái bộ này rồi đường kính bánh như này là tương đối đẹp rồi các bạn à, thích thì lân lên cái bánh 145 trên 70R12 à, Đấy, bộ dây điện thì bên mình à, tương đối là làm sẵn cho các bạn rồi Đấy. có một số phần đèn đóm thì có thể là chưa đấu hết thôi chứ còn à, đa số là mình đấu sẵn cho các bạn luôn vô lăng này à cái vô lăng mình nhiều bạn là không biết làm thế nào để tháo ra thì mình tiện đây hướng dẫn luôn cho các bạn này các bạn cứ đè chặt cái này xuống và gậy cứ móc tay vào cái này thôi cậy là nó tụt lên thôi cậy đều lên đấy đấy thì nhiều các bạn là không biết tháo ra cái gì thì nó rất là dễ vậy thôi nó có cái lấy đây này nó ăn xuống cái cao su này các bạn cứ cậy là nó bung lên thôi không vỡ được cậy đều tay lúc ấn xuống thì cũng ấn đều tay thôi thì khi nắp vô lăng thì mình sẽ cậy cái này lên mình siết ốc và mình để lại à, bộ dây điện thì làm hoàn chỉnh rồi đấy đây chỉ dùng thôi đây là cái phần à, sang số của cái cái, cái cầu à, hai số này các bạn kéo số để nhanh số chậm này về cái phần à, đổ nhớt cho cầu thì các bạn lưu ý là chỉ đổ khoảng 100ml à, thôi đổ nhiều quá thì nó chảy qua động cơ Đấy, các bạn xem kênh mình thì à, nhớ ấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video